Hi, hello, xin chào Ngọc Hà, xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu của Ngọc Hà Chúc quý khách hàng thân yêu của Ngọc Hà có một tuần làm việc mới thật là năng lượng, hiệu quả và thành công hơn à, Ngày hôm nay thì Ngọc Hà làm cái video này để giới thiệu cho khách hàng là chương trình khuyến mãi ngày lễ cực hấp dẫn ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 à, sắp tới bên à, Skinazet à, của à, Việt Nam và đặc biệt là bên shop Skinazet Ngọc Hà thì à, chương trình rất là nhiều ưu đãi các chị thấy không ạ thấy ngọc hà đang mặc cái gì không ạ đang băng đô băng đô của skinazet áo con mèo rất là đáng yêu của dòng skinazet các chị yêu và vâng bây giờ em sẽ nói về cái phần quà đấy là khi các chị mua đơn hàng trên một triệu chúng ta sẽ được tặng một cái băng đô và một miếng mặt nạ V10 hoặc là AC à, trị giá là 90 ngàn đồng đơn hàng trên 2 triệu năm trăm, các chị yêu được tặng được giảm giá 5%, được tặng hai miếng mặt nạ, hai miếng mặt nạ AC hoặc là V10 tùy ý, tặng kèm băng đô. Đấy, đơn hàng trên 5 triệu các chị được tặng 5 miếng mặt nạ cao cấp dưỡng trắng chăm sóc da của Skinaz tặng một chiếc áo nhá bao nhiêu chị em thích áo con mèo như này thì cứ inbox cho Ngọc Hà rất rất là nhiều phần quà đang đến cho các chị yêu đấy rồi à, ngoài ra thì mua kem body các chị yêu Mua kem body chăm sóc da của mình Da body các chị được tặng kèm theo một à, em à, White Angel chăm sóc body, chăm sóc da mặt nữa Tức là chúng ta vừa được chăm sóc da mặt, vừa được chăm sóc body Chỉ trong gói gòn trong một giá đó là mua một được hai Tức là mua body chúng ta được tặng kèm luôn cả White Angel Có chất lượng, có... Uh, thích của các chị yêu đấy và ngày hôm nay thì à, có rất là nhiều inbox comment về cái chương trình à, này đấy đúng không các chị yêu rất là hấp dẫn và rất là ưu đãi ưu đãi trong cái à, chương trình ngày hôm nay đấy và em sẽ test thử cho các chị yêu thấy các chị yêu nhé à, dòng kem body này thì hiện tại đang rất là hot trên thị trường à, đặc biệt là mùa hè nữa chúng ta đi tắm đi bơi đi chơi đi ăn uống rồi chúng ta mặc áo hai dây ba quai thì sẽ làm cho chúng ta nổi bật hơn giữa đám đông các chị yêu nhé đấy và làn da thì cực cứ rất là mềm rất là mướt và đặc biệt là không lổ vân kem không có hóa chất bào mòn da sau khi chúng ta test lên các chị yêu nhá Sản phẩm cam kết là 100% thành phần tự nhiên Nên là các chị yêu yên tâm sử dụng yên tâm sử dụng nhá xài cả đời xài tẹt ga không bao giờ bị bào mòn bị hư ra những dòng kem trồn khác mà hiện tại các chị đang có rất rất rất là nhiều chị em đang gặp phải cái tình trạng là da bị nhiễm cọc ít và rất là mỏng yếu các chị em nhá đây chúng ta sẽ lấy một lường vừa đủ em sẽ lấy một lường vừa đủ đấy các chị thấy ạ mùi rất là thơm và nó kem nó đi theo cái đường tay tức là rất là lọng và rất là thẩm thấu vào da rất là nhanh và bây giờ ngọc hà sẽ test kem các chị em nha ngọc hà sẽ thoa đều lên cả cánh tay cả lại cái um, uh, cùi tay của mình và ngọc hà sẽ massage sau đấy ngọc hà vỗ nhẹ các chị yêu vỗ nhẹ là nó đã thấm gần hết vào trong cái à, hà bì da biêu bì da của chúng ta đấy nhá kem rất là mướt rất là mịn rất là thơm và sau khi thoa lên da đây các chị yêu các chị yêu sẽ thấy nhá bật tông da như thế nào các chị yêu nhá em rất là mê rất là phê về cái em body này và chắc chắn là em sẽ xài nó từ bây giờ tới lúc nào em em không kinh doanh nữa rất là thích đây các chị yêu sau khi em vừa test xong thì da tay đã trắng gần như da mặt và da bên này các chị có thấy ạ đã bật tông rất là nhiều đúng chưa ạ bật tông chưa ạ bật rất là nhiều tông hình như em gần ba tông đấy nhỉ bảy tông đấy đấy và không bao giờ lồ vân kem các chị thấy chưa ạ không lồ vân kem da bên này thì rất là đen đó và được tặng kèm một cái embo một cái em White Angel này nữa Cơ hội không còn nhiều cho các chị em vừa sở hữu một cái làn da rất là mịn màng căng bóng đúng chưa? Rất là mịn màng căng bóng Vừa được sở hữu một cái làn da body cực phê cực tê như này nhá Bao nhiêu chị em muốn được nhận quà thì cứ inbox cho Ngọc Hà Để Ngọc Hà à, hướng dẫn tư vấn cho các chị yêu cách nhận quà nhanh nhất Hello, xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau Tất cả các khách hàng thân yêu của Ngọc Hà nhé